or oh, no yes không dễ rồi ba làm trả lời chưa yes ủa hết giờ cho chị 5 giây cuối cùng yes ba hai một xin chia buồn cùng anh phần quà đồng chị mc à có chị nào biết trả lời không ạ à? xin mời xin mời chị phượng chị lên xin khấu